dạ kính thưa quốc dân để em phờ quần đó là điền tất cả đồng bào treo hình lên treo hình em phờ quần đó là điền đó sống cảnh thanh bình cũng nào quá điền uhm. Trung Quốc treo hình em vào quần đó lên liền lên là hết Covid hết Covid ok đây Tất cả quốc dân 6 tỷ người trên thế giới treo hình em Phờ Quần Đế lên liền lên là hết Covid. Em Phờ Quần Đế lên liền là rau rồng tóc phượng. Triệu Sinh đấy treo lên là hết Covid liền. Ê, hết Covid, hết Covid, lên lên, lên lên. Đây, em Phờ Quần Đế Liền có cái lá cờ đi. Treo lên, treo lên nha. Ê treo lên treo lên treo lên trung quốc tan từng mảnh này xin trung minh quỳ gấu xuống xin trung minh quỳ gấu xuống xin trung minh quỳ gấu xuống xin trung minh vạn tay vạn tay vạn tay em phờ hoàng đế lên điện vĩ đại mông nam xin trung minh quỳ gấu xuống xin trung minh yeah xin trung minh quỳ gấu xuống ok yeah Xin chuẩn bị. Quỷ cầu xuống. Ok. Yeah. Vạn tế, vạn tế, em phờ hoàng đế lê điện. Vĩ đại môn nam, Ok. Xin chuẩn bị. Quỷ cầu xuống. Ok. Yeah. Em phờ hoàng đế lê điện. Xin chuẩn bị. Quỷ cầu xuống. Ok. Yeah. 예. Xin chuẩn bị. Quỳ câu số. Ok. Bàn tay bàn tay em vào quần lên liền lý đại môn nam ok. Yeah. Trân trọng trân trọng. Đây, lá cờ đi. Thì tất cả quân đội treo lên. Treo lá cờ lên. Đây hiệu của Đại Việt. Ê. Tất cả quân đội, trung quân đội nó bay lên. Ok. Đấy. Ok ok ok. Oh, ok ok ok. Ok ok. Ừ. Đó, những cái hiệu này này Mày ấy lên, mày lần mày chút chút chút chút. Ok. Ok ok. Đấy, mày mày mày mày lên chút chút chút. Đấy, treo lên. Ừ. Treo lên, treo lên trên đây. Đấy, hiệu này nè. Đấy. Đấy, hiệu này nè treo lên ừ. treo lên cắt mọi nơi ok yeah. yeah. ở đây uh, treo bát bo lên đây cái bắt bo bắt bo, bắt bo, tất cả uh, dân tộc tổ quốc uh, đại việt của chúng ta thay bắt bo thay bắt bo của dân tộc của đại việt của chúng ta trân trọng trân trọng trân trọng yeah. Dạ, em phờ hoàng đế lê điền xin chúng minh quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế lê điền vĩ đại muôn năm đợi đợi đợi nhớ ơn em phờ hoàng đế lê điền vĩ đại muôn năm xin chúng minh quỳ gấu xuống ok xin chúng minh quỳ gấu xuống